Từ lúc sinh ra cho đến khi chết, đời người gắn liền với nhiều nghi lễ và nghi thức khác nhau. Trong các nghi lễ được tổ chức, nghi lễ phức tạp và thiêng liêng nhất là lễ tiễn đưa con người về với cát bụi. Do đặc thù văn hóa riêng của mỗi tộc người, nên quan niệm và cách thức mai táng người chết cũng khác nhau. Với quan niệm cái chết không phải là kết thúc, mà là bắt đầu một cuộc hành hương đến cõi khác, một kiếp sống ở một nơi khác được gọi là mường trời. Bí ẩn ấy thông qua bộ phim này chúng tôi xin được gửi tới quý vị những hình ảnh thực nhất về một phong tục tang ma bí ẩn, đó là tục hỏa táng người đã khuất của đồng bào Thái Đen tại huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Câu chuyện minh chứng cho một niềm tin bất tận trong hành trình đưa tiễn linh hồn về với tổ tiên và những quan niệm về thế giới tâm linh giữa cõi trần và cõi âm trong văn hóa của người Thái Đen. Xin chào tất cả các bạn Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Sa Trường Giang Vlog Cuộc sống vùng cao à, Song song bên cạnh những cái công việc hàng ngày mà Giang à, đi chia sẻ Những cái hoàn cảnh gia đình khó khăn à, Cũng mong muốn được à, tất cả các bạn Cũng như tất cả mọi người à, Các nhà hảo tâm trong và ngoài nước là Luôn luôn ủng hộ và đồng hành Với Giang cũng như bà con nghèo ở trên Tây Bắc này Nơi trực tiếp là Giang đang sinh sống Thời gian vừa qua thì Giang đi giúp mà bà con thì cũng được một thời gian khá là dài rồi và trong bên cạnh đó thì Giang cũng muốn là cho mọi người như là khán giả trên kênh của Giang biết hơn về một số cái phong tục tập quán của người đồng bào dân tộc Thái trắng cũng như là Thái đen và cụ thể hôm nay thì Giang muốn chia sẻ với uh, tất cả các bạn người biết về cái phong tục tập quán của người đồng bào Thái đen trên Tây Bắc và nơi quê hương đang sống khu vực lò trong một gia đình người thân có người à, đã khuất thì có những cái phong tục gì và cách của người đồng bào Thái và người Thái trắng như là Thái đen có những cái gì mà nó khác biệt nhau ta chia sẻ để trước khi mà đưa tiến à, người đã khuất trong gia đình về nơi ăn nghỉ cuối cùng và Giang à, cũng xin chân thành cảm ơn trong thời gian vừa qua thì cũng được sự quan tâm cũng như là theo dõi của tất cả các bạn trong và ngoài nước à, luôn luôn yêu mến kênh thì à, hy vọng rằng à, video này muốn chia sẻ tới tất cả các bạn để các bạn hiểu rõ hơn về phong tục của mỗi nơi của mỗi đồng bào dân tộc để chúng vị cùng à, theo dõi Đây, hiện tại thì à, Giang đang à, đi vào khu vực à, mà bà con anh em gia đình bên dòng họ à, đang chuẩn bị tổ chức à, là cái lễ gì nhập quan đó những, những thủ tục gì ấy thì à, mình sẽ đưa tất cả các bạn cùng vào phía trong này bên trong này nhé to luôn à lúa cáo tàn có đi có mẹ phăng ẩu có po phăng ẩu nên nó po chảo à po luôn po chảo à po luôn à po kiểu chém tay đang mang của trời ê co tòa po lư lũ à po nhớ mà cái ni cái xe là mà mưa lỡ ni po tòa po lu po tòa po lu à nham pang sầu bố po po po kẻ tuổi co cò lại có môn rồi khó tha cũng co cái mặt thân mới được rồi lúa à to luôn à ai luôn ơi ừ. to lúa thèm tinh thế à bao sư thiang lại đã ai luôn à to luôn à to chào ơi to luôn ơi to chào à to lúa à coi thấy sửa ứng khăn cháu tắc chiếng cài nữa ai luôn à to luôn à hai lúa ơi, bò lúa không giống cái chéo đó à đây chỉ ba tháng chỉ chỉ chỉ là đúng chỉ không lo tay không

กินแล้วเนาะนอนันนะเสียงสบายเยอะกันตั้งเสียงมั้งตั้งเสียงมั้งตั้งเสียงครับตั้งเสียงสบายเยอะกัน về uh, mừng trời thì à, ờ, mọi người sẽ mổ trâu và mổ bò Đấy. như là anh em à, con cháu trong nhà hết thôi mọi người nhé không à, có người ngoài anh em bạn bè thân hữu gần xa đến để chia buồn với gia đình nữa để uh, mọi người dành để ở lại cơm gia đình bữa tối ấy chia buồn gia đình còn ai ở xa có thể về cũng được không sao cả trâu trâu non Uh, thủ tục uh, cuối cùng để uh, đưa tiến cụ lên trên nơi ăn ở Vĩnh Hằng theo người Thái thì những cái phong tục này gọi là người hỏa táng và mọi người gọi là thiêng sau đó người ta sẽ chọn cho vào cốt để Ờ, để mà người đồng bào thấy ờ, đen khi mà người ta hỏa thiêu thì dùng củi tươi nhé tất cả các bạn nhé không dùng củi khô đâu củi tươi nó vẫn cháy đó là cái phong tục tập quán còn đối với ờ, người con trai ấy, thì người ta sẽ dùng 7 tầng người con gái thì là 9 tầng xếp lên hiện tại thì tất cả anh em bà con cháu sẽ đưa quan tài của cụ lên cái dàn hỏa thiêu nguyên củi tươi nha các bạn nhé không dùng củi khô đâu mà vẫn cháy 좋은 <laughs> chỉ ở bên uh, con cháu là bắt đầu là sẽ về dần chiếu là uh, anh em và ờ, các cháu uh, một số người sẽ ở lại là trông thần tài khi nào mà cụ uh, cháy hết sau đó thì mọi người sẽ um, dùng những cái rượu một hai là nước để có thể uh, nhặt những cái xương cốt của cụ ấy cho vào một cái lọ sau đó thì uh, mộ phía xa xa kia mọi người nhìn thấy là sẽ đưa vào trong cái mộ đó thì là kết thúc được còn à, bên nội à, thợ kèn thì mọi người sẽ ngồi đây thổi những cái bài mà theo như truyền thống quán của người mào thái còn sau đó thì uh, Đồ, người... thái này, vâng. quán dầu với bà này. vâng xin cảm ơn bà nhé thì mọi người có thể là bỏ tiền đấy để cho các à, anh em thổi ấy hắn à hắn à hắn à thế thì lên đây là ai cũng phải uống một hớp rượu nhất là để tiến đưa người đã khuất đã mất về một uh, trời gọi là mường trời và người thái đen nói là mường trời và là không phải là người thái đan tục mà gọi là chết là hết cả nó sống của một cái mường trời khác đó là cái phong tục của người thái tức là cứ trông đến khi nào mà đốt hết thì thôi đâu mọi người sẽ phải dùng rượu này để à, rửa khi mà nhặt cho cốt và khi mà nhặt xong xong thì à, mọi người sẽ cho vào một cái chum nhỏ nhỏ mọi người sẽ cho vào đây khu vực này là mọi người sẽ cho vào đây là cụ là đã ăn nghỉ đấy nó nhỏ nhỏ này thôi các bạn để ý cũng là nông thôi đây sau khi mà mà ấy mà, mà cụ thiêu xong đấy là con chốt là sẽ cho vào đây Đấy là phong tục đặc sắc của người đồng bào Thái Đen ở khu vực thị xã Nghĩa Lộ bao ngàn năm nay rồi cũng khá là lâu đấy để mà hết thì cũng mấy tiếng hồ có thể về đêm ấy, 11 giờ đêm ấy. trong quá trình mà người đồng bào Thái đen mà hỏa táng hỏa thiêu này này và cái, um, hỏa thiêu là gọi là truyền thống là dùng củi tươi đấy cũng như là thời ờ, Đức Phật uh, Thích Ca Mâu Ni là cũng gọi là hỏa thiêu và đó thì nhặt những cái viên xá lợi xá lị theo đấy là theo đạo Phật thôi thì người đồng bào Thái Đen thì cũng cũng tự như vậy truyền thống thế trong quá trình mà mình hỏa thiêu này thì sẽ nghe được những cái tiếng nổ bốp bốp rất là to như kiểu pháo ấy thì nhiều người sẽ thắc mắc và tò mò thì ra cũng giải thích luôn là như là các bạn mà dán mỡ này hay bị bỏng trong mỡ mà nó nổ bùm bùm đấy thì uh, khi mà mình hỏa thiêu con người cũng vậy đây là con người mình có da thịt này, mỡ thì uh, khi mà mỡ gặp cái lửa đến lửa thì nó nóng nó tạo nên một sức um, uh, nén nén thì khi bắt đầu nó nén quá nó sẽ nổ nổ ra thịt của con người nhá các bác nhé thì đấy mình không không phải là ngại đâu thì à, bao nhiêu ngàn năm nay rồi đồng bào thái đen này hầu như là đều hòa tiêu cả từ người trẻ đến người già còn khu vực này thì bãi nghĩa trang là của người đồng bào thái và đen là người thái trắng còn người thái trắng khác người thái đen là người đồng bào thái trắng là cũng à, chôn như người kinh ấy. sau này mình có thể là cải mộ hoặc là mình xây cho công cụ bà là xây ấy luôn không không thể uh, cải táng lại nữa đấy là phong tục ờ, thái đen với thái trắng là nó khác nhau đấy khi mà có, trong gia đình có một người mất người thân mất ấy còn về à, cái à, vấn đề mà để phân biệt giữa người con gái thái đen và thái trắng là người thái, thái đen người ta hay búi tó là người ta phân biệt để người con gái đó đã có chồng và con gái mà để xóa thì là chưa có chồng người thái đen người thái trắng thì là có chồng hay không có chồng mà chưa có chồng thì vẫn người ta vẫn để xóa bình thường như đồng bào kinh mình thôi đồng bào khác thôi đấy, cái đơn giản để các bạn có thể phân biệt được dễ dàng hơn này khá là lâu đấy phải đốt đến uh, đêm nay để mới xong được quá trình mà mà mà mọi người uh, con cháu trong nhà này dùng rượu để rửa cho nó nhặt xương cho vào cái lọ hú nhỏ nhỏ gọi là hú tiểu đấy các bác này nghe tiếng nổ bốp bốp rất là to đấy để nghe rõ này khi mà bắt đầu châm lửa thì uh, trong quá trình cháy thì uh, con chó sẽ bật uh, à, nắp quan tài lên để cho cái hơi lửa nóng nó vào bên trong để uh, cái uh, quá trình mà phân hủy uh, da thịt để nó nhanh hơn đấy thứ hai là người con trai thì sẽ là có cái cờ rất là cao con gái sẽ là thấp một cái đội nó nón người xa tất cả các bạn có thể nhìn thấy được như vậy đấy là à, phân biệt người con trai và con gái nhé thì à, cái cảnh nhặt xương này, cụ à, cho vào cái hũ tiểu nó nhỏ đó thì tôi phía này này này có lẽ là giang không ghi hình cho tất cả các bạn cùng xem được các bạn cũng đã cảm nhận và tưởng tượng ra được rồi đó còn sau này nếu như tất cả các bạn mà mọi người có muốn trải nghiệm muốn biết về cái phong tục tập quán của người đồng bào Thái Đen khi mà trong gia đình người thân có người mất ấy các bạn có thể trực tiếp lên Tây Bắc liên hệ cho Giang để Giang có thể đưa đi xem tận nơi người chứng kiến nó ờ, diễn ra làm sao còn trên màn hình thì mình không thể nói hết được tất cả các phong tục trước khi rồi là như thế này thế kia ấy. rất là khó thì mong ờ, tất cả các bạn xem video là thông cảm thì hôm nay thì Giang cũng muốn truyền tải với tất cả các bạn cái ờ, video để nói về văn hóa bảo thái đen khi mà có người thân mất người ta hỏa thiêu như thế nào Đấy. thì uh, nếu các bạn trong và ngoài nước cũng như tất cả các bạn mà chưa được biết thì có thể lên tây bắc liên hệ với giang nhé video ngày hôm nay giang đây cũng xin phép được khép lại thôi thì uh, à, hẹn tất cả các bạn ở video sau thì giang tiếp tục cái con đường mình đi làm thiện nguyện giúp bà con thì trong gia đình và cũng có người mất như này mình cũng phải uh, về để giúp giúp tất cả mọi người nữa trong quá trình phụ giúp thì giang cũng uh, ghi hình lại cho tất cả mọi người xem để rõ hơn à, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video tiếp theo nhé Người nhà sẽ dùng rượu đổ vào đám cho đã cháy hết, tìm nhặt xương, cho vào vại sành để chôn tại chính nơi đó. Rượu sẽ làm cho xương hiện trắng giữa đống cho và lần lượt được cho vào vại sành. Có một sợi dây nối từ vại đựng xương lên mộ gọi là sai khớ. Sợi dây linh thiêng chỉ có linh hồn mới có thể bám vào. Linh hồn sau khi chút bỏ vương vấn trần gian sẽ theo sợi dây dẫn đường lên trời đặc biệt củi hỏa thiêu dù còn cũng không được mang về nhà bởi nó đã thuộc về cõi chết nếu đưa về nhà linh hồn người chết sẽ bám theo về mà quấy nhiễu với quan niệm trần sao âm vậy sau khi nhặt xương xong, người Thái đen cũng sẽ xây mộ dựng nhà cho người chết với một số vật dụng cần thiết tối thiểu như nệm, gối, bát đũa, nồi niêu, cốc chén, Đặc biệt là trồng cạnh mộ một cây nêu còn gọi là cây cảo làm bằng tre, dựng một cái lọng tượng trưng cho giường ngủ. Kể từ khi xây mộ xong, gia đình chỉ được phép thắp hương hoặc thăm viếng vào dịp Tết và tuyệt đối không sang sửa lại mộ cho tới khi có một người trong dòng họ mất. Sau khi hỏa táng, linh hồn người chết sẽ đi qua Đông Quay Hào được người Thái gọi là rừng Hồn Châu và nậm Tốc Tát. Dòng thác nậm Tốc Tát nằm giữa đồi núi ngút ngàn thuộc địa phận xã Thạch Lương, Nghĩa Lộ, Văn Chấn Yên Bái, là con đường lên trời của những linh hồn người chết sau khi qua đời. Đây là quan niệm của người Thái đen về cái chết, thể hiện sự mong ước một cuộc sống no đủ tốt đẹp ở thế giới bên kia. Thôi, tàu khổ tàu khổ bố mi phở hột có gì ngày kia được được được trò chơi chứ tao không nó nó nó nó nó nó nó xài nó hả đi học con nó đi học con ai dưới dưới đè đi chăn đấy chuyện này lông biết này